Rồi, xin chào tất cả mọi người Mình Phước Sửu Dạ, mình là Mít Hường nhà bè Đúng rồi, hai uh, tụi mình hôm nay sẽ uh, review, trải nghiệm uh, Đánh giá xem cái dự án ZS nhà bè đang trong cái thời điểm gọi là bàn giao nhà Có những cái gì là hấp dẫn hay không Và khách hàng có tìm tới gọi là mua để uh, gọi là chọn cái nơi ở Và cái nơi gọi là sinh sống đầu tư sinh lời thời điểm này hay không Hường nhé dạ. Rồi mình mời Hường đi nào Hường ơi cho mình hỏi một tí xíu đó Thì uh, Hường uh, làm uh, cái um, nghề môi giới tại ờ, ờ, nhà bè này á cái khu vực bất động sản tại đây ờ, lâu chưa à, dạ em thì à, vào nghề bất động sản cũng được 5 năm rồi 5 năm dạ, rồi phải không dạ à, à. chủ yếu là thị trường nhà bè là chính Đúng và rồi. tập trung mà đánh mạnh cái dự án giai ghét nhà bè vì rồi. đây là cái trái tim của nhà bè dạ. dạ rồi cái cảm giác của của hường à, suy nghĩ về cái dự án này thì như thế nào à, đây có phải là tâm điểm của nhà bè và đây là một cái dự án gọi là trọng điểm và gọi là thu hút cực kỳ à, giới đầu tư vào đây hay không dạ à, nhà bè thì à, do là cái à, hạ tầng chưa được tốt lắm anh nhưng mà vị trí thì là vào quận 1 cực kỳ gần à, khi mà cái dự án mà dây ghép nhà bè này mà hình thành xong á thì nhà bè sẽ trở thành một cái tâm điểm của khu Nam theo em nhận định như vậy đúng rồi à, như uh, à, Mít Hường nhìn thấy là đây là một cái cách bàn giao nhà của chủ đầu tư GS đây là một chủ đầu tư uh, à, GS ENC là một cái tập đoàn uh, của Hàn Quốc và họ khá nhiều cái công trình họ đã hoàn thiện à, họ đã đứng trong một trong những tốt rất là lớn à, tại à, Hàn Quốc và đồng thời ở Việt Nam mình họ bàn giao một số các công trình hạ tầng mà à, gọi là rất là trọng điểm và đưa, đã đưa vào hoạt động rồi giống như là cái đường Phạm Văn Đồng nè cầu Vàm Cống nè rồi họ đang làm cái tuyến à, metro số 1 à, gọi là chất lượng rất là tốt luôn thì cái uh, dự án uh, à, CS nhà bè này á thì theo như Hường đánh giá thì cái mức độ bàn bàn giao của cái dự án này uh, tốt hay không và theo như Hường và khách hàng cảm nhận khi nhận nhà ở đây thì Hường thấy như thế nào? Dạ em thấy là cái um, cái cái thời gian mà họ thi công á rất là nhanh à, mới cũng vừa mới thi công một thời gian thôi mà coi như là đã bàn giao được cái phân khu một này rồi Nhà thì ờ, thiết kế rất là đẹp, màu sắc trang trí ờ, cũng ờ, rất là thời thượng ạ. Đúng rồi, à, một cái phong cách gọi là gọi là bán cổ điển phong kết dạ. hợp vừa cổ điển và vừa hiện đại này làm cái mẫu nhà này theo như phước sửu nghĩ đó là một cái mẫu nhà không bao giờ lỗ thời phong khá đầy phong hường dạ. à, phước sửu và hường là đang đi dạo vào một cái uh, dãy gọi là nhà phố 7 x 17 rất là đẹp luôn ở đây thì uh, nói là nhà phố nhưng mà nó giống như những cái căn biệt thự uh, uh, mini phải không và đặc biệt ở đây khi mà bàn giao á, thì biết thường nhìn thấy thì chủ đầu tư bàn giao như vậy thì có ok hay không và những cái cảnh quan ở đây thì nó có thoáng và có đẹp và những cái cây thấp tầng cao tầng như vậy nó có phù hợp với là cảnh quan hay không dạ à, theo em thấy thì à, theo à, thiết kế là có nhiều công viên cây xanh và có những cái mảng xanh đặc biệt là gần được các con sông thì không khí ở đây có vẻ là rất là, là mát mẻ và rất là hài hòa dạ nhà nào thì cũng có cây xanh đường xá thì rất là đẹp đúng rồi à, chủ đầu tư này á không phải là chú trọng vào một cái ngôi nhà để ở là có đầy đủ những tiện tiện ích bên trong và ngoài cái vấn đề đó ra thì họ còn chú trọng đến một cái cảnh quan cực kỳ đẹp à, như bích thường nhìn thấy ở đây nè à, nhìn phía trước à, của à, mặt của phước sửu và bích thường á thì một cái cung đường à, và ở đây thì hai bên trồng rất nhiều cây xanh nè và đặc biệt là trồng những cái cây tán cao và khi mà bích thường và phước sửu có thể là dạo vào cái phân khu à, bên trong này thì à, những cái căn bên này là biệt thự song lập 10 nhân 20 đó bích thường thì ở đây thì đường xá khá thoáng vỉa hè thì rất là rộng rãi và đặc biệt là chủ đầu tư à, dành cho những cái lối gọi là quay xe đầu xe nè mấy thường rất là thoáng mát là cảm giác như là sông thoáng giống như một ờ, ở trong những cái căn biệt thự là nhiều cảnh quan sân vườn á mấy thường ạ dạ theo cái phong cách ở đây là phong cách Hàn Quốc có vẻ là à, thiên về cho người dân sinh sống có thể sinh hoạt đi bộ à, và hưởng cái, cái, cái không gian giống như là à, nghỉ dưỡng Yeah. Dạ. yeah. Dạ. Ừ, ở đây quá tuyệt vời. Dương Viết Sửu đang bay lay cam thì có bốn công viên bốn mùa, xuân hạ thu đông thì sẽ có những mỗi mùa sẽ có những một à, loài hoa khác nhau. Và ở đây thì Dương à, Viết Thường à, nhận thấy là có đến ba clubhouse mà khi quý, quý cư dân mà vào đây mình có thể sở hữu thì mình sử dụng những cái tiện ích cực kỳ hấp dẫn mà đặc biệt là free cho khách hàng luôn. À, free ha anh? Đúng rồi. Wow à, Mỹ thường cảm nhận như thế nào khi mà nhà bè mình à, có một cái khu dân cư đẳng cấp và có những cái tiện ích à, bậc nhất tại nhà bè như thế này dạ à, thì hiện tại em là một cư dân của nhà bè dạ và à, khi mà cái dự án Jaget này hình thành á thì em cảm thấy là giống như mình tự hào hơn vì mình là dân cư ở nhà bè à, một cái nơi mà đáng sống ở khu nam Đúng rồi, à, đây là một trong những căn nhà mà à, quý cư dân đã đưa vào là nhận nhà và chuẩn bị làm về nội thất Thì à, có khá rất là nhiều sản phẩm đang gọi là chào bán tại đây Và đặc biệt thì đang gọi là làm ờ, vào tiến độ gọi là hoàn thiện nội thất Thì à, quý anh chị cần thêm nhiều cái thông tin hơn nữa về những những cái căn nhà bán tại nơi đây Và để sở hữu cho mình một cái sản phẩm biệt thự à, gọi là sân vườn cực kỳ đỉnh tại nhà bè Thì đừng quên à, inbox cho Phước Sửu và Mít Thường nhé à, và đặc biệt là quý anh chị có những cái sản phẩm cần à, giao dịch à, chuyển nhượng bán lại thì cũng à, inbox ngay và đội ngũ bên mình sẽ là ra hàng nhanh chóng hơn cho quý anh chị rồi xin chào và hẹn gặp lại